cách nhận diện đội lái và xử lý khi bị kẹp hàng phần 6 Khi mà đội lái đã dụng được gà vào rồi thì họ sẽ bắt đầu thoát hàng Họ thoát hàng như thế nào? Khi mà giá cổ phiếu đã đạt đến một điểm cao thích hợp thì đội lái bắt đầu thực hiện chiến lược là bán 2, mua 1, mua 1 để làm chia mồi, để tạo thanh khoản. Có nghĩa là trong phiên họ có thể bán đến hàng trăm triệu cổ phiếu nhưng cổ phiên là để giá chân cổ phiếu lên. Lúc này nhà đầu tư nghĩ rằng là có lực cầu mạnh và có nền đẹp và khi mà đội lái đã bán được 3 phần tư số lượng cổ phiếu của họ thì họ bắt đầu bán bất chấp bán bằng mọi giá lúc này nhà đầu tư dẫm đạp lên nhau bán hàng trăm triệu cổ phiếu hàng chục triệu cổ phiếu với giá sàn có những nhà đầu tư ngây thơ sẽ gọi điện cho lái hỏi rằng tại sao lại như thế thì lái sẽ trả lời một câu kiểu tôi không hiểu tại sao lại bà con lại bán tháo nhiều như vậy nữa và sâu một tài khoản để làm chim mồi kiểu để nhà đầu tư tin tưởng rằng là mình vẫn đang còn nắm giữ cổ phiếu đấy lúc này nhà đầu tư ngây thơ sẽ tin tưởng và lại tiếp tục mua vào cổ phiếu đấy và đây cũng là thời điểm mà cây thông Noel được hình thành và khi mà chúng ta lâm vào tình trạng này thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Các bạn hãy comment và thả tim ở dưới cho Giang để Giang có thể tiếp tục làm clip số 7 nhé.